nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán trận bóng đá Việt Nam gặp Indonesia diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 trong khuôn khổ trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Việt Nam và Indonesia vẫn là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi khi mà cánh cửa đi tiếp vẫn còn bỏ ngỏ cho cả hai đội. Với lợi thế sân nhà ở trận bán kết lượt về, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ có nhiều thuận lợi hơn để cầm vé vào chung kết AFF Cup 2022. Một lần nữa thì Indonesia lại cho thấy được họ thực sự là khắc tinh của Việt Nam của giải vô địch Đông Nam Á. Trận bán kết lượt đi AFF e Cup 2022 trên sân Bungkano ngày 6 tháng 1 vừa qua, cho dù được đánh giá cao hơn, nhưng Việt Nam vẫn chỉ có được một kết quả hòa sau 90 phút tranh tài. Thậm chí đây còn được coi là một trận hòa may mắn của đồng quân dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo. Indo đã chủ động hơn trong tấn công, bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Một số quyết định của trọng tài cũng mang đến lợi thế cho tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Trận hòa này cũng đã mang về chút ít lợi thế cho thuyền Việt Nam khi được chơi ở trận lượt về tại sân nhà. Dù vậy thì kết quả này tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thể thắng được đội bóng xứ vạn đảo trong suốt 26 năm qua ở AF Cup của tuyển Việt Nam. Vì thế mà mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình đó là phải chiến thắng để phá vỡ tảng băng bị đóng băng suốt 1 phần tư thế kỷ đó và đó cũng là mệnh lệnh để tuyển Việt Nam giành vé vào đến chung kết. Tại sân Bung Karno, Indonesia đã từ bỏ lối chơi phòng ngự số đông để tấn công nhằm hướng đến một trận thắng nhưng bất thành. Có thể giải thích cho thiên hướng chiến thuật này của ông Kim Tae-jong đó là họ có điểm tựa sân nhà, khán giả nhà cho nên sự tự tin, mạnh dạn trong lối đá cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ở trận lượt về, Indonesia phải làm khách. Mọi ưu thế đối với thầy trò Shin Tae-jong là không còn, cho nên nếu chọn cách xung trận thận trọng cũng sẽ là lựa chọn hợp lý đối với Indo và tuyển Việt Nam được dự đoán là sẽ tiếp tục phải đối mặt với một trận đấu khó khăn nữa. Tuy có một chút bất lợi sau trận hòa 0-0, nhưng tỷ số này vẫn là ở điểm xuất phát, cho nên Indonesia không cần buộc phải thắng trong 90 phút. Họ có thể chơi chậm chắc để đưa trận đấu đến loạt 11 mét nếu hòa 0-0 trong 120 phút. Đó cũng là kịch bản trong tính toán. Với tính chất đó thì rất có thể huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ sử dụng lại chiến thuật dựng xe buýt. Một khi đối thủ chơi phòng ngự số đông, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong lần đầu tiên chơi với sơ đồ ba trung vệ gồm Faruddin Ajanto, Jody Ahmad và Ricky Ridho, Indonesia đã thực sự xây một tuyến phòng ngự vững chãi, khiến cho mọi đợt hãm thành của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo như là xuyên vào đá tảng. Thế nên thách thức đặt ra đối với các chân sút của tuyển Việt Nam ở trận đấu lượt về này là rất lớn. Indonesia phòng ngự rất vững cho nên trước tiên, những tiến linh, văn đức cần phải biết tận dụng hiệu quả các cơ hội an bàn được tạo ra. Bởi vì đối đầu với một đối thủ có khả năng chơi phòng ngự số đông, lại được chỉ huy bởi cầu thủ nhập tịch Jody rất giỏi thì chưa chắc đã có nhiều cơ hội ăn bàn. Cho nên nếu không biết chất chiêu sẽ có thể bị trả giá. Rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ có điều chỉnh ở đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam so với trận bán kết lượt đi theo hướng gia tăng sức mạnh hàng công. Một số cầu thủ có mặt ở danh sách 11 cầu thủ đá chính tại Indo không có khả năng tấn công giỏi bằng một vài gương mặt trên băng ghế dự bị. Một vấn đề nữa đó là cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Việt Nam một khi phải đối đầu với đối thủ chơi cố thủ. Malaysia đã hạ Singapore 4-1 nhờ vào tài biến hóa của ông Kim Pangon trước lối chơi phòng ngự số đông. Trong lúc tuyển Việt Nam lại bất lực là bài học để huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với cộng sự học hỏi để có sự linh động hơn trong vận hành chiến thuật. Nhìn về tổng thể, đây là một trận đấu được dự báo là sẽ khó khăn với tuyển Việt Nam nữa khi mà Indonesia là đối thủ rất mạnh. Nhưng với điểm tựa sân nhà cùng với một chút ít may mắn, niềm tin để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành vé vào chung kết là khá sáng. Phong độ gần đây của Việt Nam và Indo Càng đi sâu thì độ khó cho các trận đấu đối với tuyển Việt Nam càng tăng. Thực tế cho thấy là đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không gặp nhiều thử thách ở vòng đấu bảng, nhưng đã phải đối mặt với khó khăn khi đối đầu với Indonesia ở bán kết. Có một thực tế đáng mừng là đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được phong độ ổn định. Cho đến thời điểm này, chúng ta là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào. Cần biết đó là trong hành trình vừa qua, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải đối mặt với những đội bóng có hàng công khá sắc sảo như là Singapore, Malaysia và kể cả là Indonesia. Sự vững chãi của hệ thống phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Văn Lâm, cùng với chút may mắn giúp tuyển Việt Nam tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại ở F Cup 2022 lên con số 5. Bên kia chiến tuyến, Indonesia cũng thể hiện được phong độ đáng gờm. Họ cũng phải thi đấu đối đầu với những đối thủ mạnh, đương kim vô địch hoặc là ứng cử viên vô địch như là Philippines, Thái Lan và tuyển Việt Nam, nhưng đã thể hiện được bản lĩnh, năng lực chuyên môn của một ứng cử viên cho chiếc cúp. Giống như tuyển Việt Nam, Indo đang bất bại với 3 trận thắng, 2 trận hòa tại AFF Cup năm nay. Đây không phải là một kết quả bất ngờ bởi vì trước đó trong hành trình chuẩn bị Indonesia đã đánh bại Curacao ở hai trận giao hữu Đối thủ mà đội tuyển Việt Nam cũng từng thủ hòa ở Kings Cup sau 90 phút chính thức Về thông tin lực lượng của hai đội Sự lập lờ của ông Chite Jong về chấn thương của thủ môn Nadel Agawinata cuối cùng cũng đã rõ Người gác đề này đã chơi đủ 90 phút trong trận bán kết lượt đi và không có dấu hiệu nào cho thấy được dư âm của chấn thương trước đó theo thông tin từ truyền thông Indo, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có đầy đủ binh lính ở trong chuyến hành quân đến Mỹ Đình. Đối với tuyển Việt Nam, cho dù bị xăm soi nhiều sau những pha vào bóng quyết liệt hơn mức cần thiết, nhưng đến nay thì Văn Hậu vẫn chưa bị thẻ phạt nào. Trong lúc đó thì Văn Thanh và Hùng Dũng đã bị nhận một thẻ vàng ở trong chuyến làm khách tại trận bán kết lượt đi vừa qua. Dù vậy, cả hai vẫn đủ điều kiện để ra sân trong lượt trận về này và chỉ bị treo giò nếu nhận thêm một thẻ vàng và đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết. Nói cách khác thì cả Việt Nam lẫn Indo đều bảo toàn được lực lượng mạnh nhất cho đến thời điểm này. Đó là một thông tin tích cực để hy vọng vào một trận cầu chất lượng. Đội hình dự kiến của hai đội. Tuyển Việt Nam, các cầu thủ dự kiến Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tuấn Tài, Tiến Linh và Văn Đức. Tuyển Indonesia Các cầu thủ dự kiến Nadel Agawinata Ricky Ridho Asnawi Mangkulam Pratama Ahan Fakhruddin Ayanto Jody Ahmad Jacob Sajuri Rekmat Irianto Marcelino Ferdinand Mark Locke Denly Suli Vậy tỷ lệ kèo trận bán kết lượt về mới nhất hôm nay. Đúng như là dự đoán, Việt Nam đã không thể phá rớp 26 năm không thắng ở trên sân của Indonesia tại sân chơi AFF Cup khi đã hòa nhau trong trận cầu không bàn thắng. Chính vì thế mà ở trận lượt về, các nhà cái đánh giá rất cao khả năng chiến thắng của dòng vàng khi đưa ra kèo chấp là 3 trên 4 trái. Đây là tỷ lệ kèo phản ánh đúng với tương quan lực lượng giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Cần biết rằng là dòng vàng đã toàn thắng cả hai trận ở trên sân nhà tại kỳ AFF Cup 2022. Nếu tính cả các trận giao hữu trước đó, các chiến binh sao vàng đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp và 6 lần giúp các nhà đầu tư châu Á ca khúc khải hoàn ra về. Trong khi đó, Indonesia không thể tận dụng tốt ưu thế sân nhà của mình khi đã bất lực trước hàng thủ vững chắc của Việt Nam, qua đó chấp nhận hòa không bàn thắng. Điều đó sẽ khiến cho đội bóng xứ vạn đảo gặp nhiều khó khăn ở trên trào lửa Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 9 tháng 1. Cần biết rằng là Indo đang lép vế trước Việt Nam ở giai đoạn vừa qua tại Thánh địa Mỹ Đình. Cụ thể là đội bóng xứ Vạn Đảo đã thua cả 3 trận trước các chiến binh sao vàng và có một trận được chấp kèo 3 trên 4 trái như ngày hôm nay. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu Thống kê cho thấy được là trong vòng 9 trận đối đầu gần đây giữa Việt Nam và Indo tính trên mọi đấu trường có 7 trận khép lại với kịch bản có từ 3 pha lập công trở lên. Có 5 trên 6 trận sân nhà vừa qua của Việt Nam và 5 trên 7 trận sân khách trước đó của Indonesia cũng kết thúc với nhất là 3 bàn thắng. Những thông số kể trên đã cho thấy được việc nhà cái để kèo tài xỉu ở trận đấu sắp tới ở mức là 2, 1 trên 4 đã cho thấy được khả năng nổ tài không được giới chuyên môn đánh giá cao. Đáng chú ý là cán cân thị trường sớm nghiêng về phía cửa xỉu trước giờ bóng lăn. Điểm ăn cờ tài với tỷ lệ là 2, 1 trên 4 xuất hiện xu hướng biến động giảm điểm ăn cờ xỉu. Ngược lại thì điểm ăn cửa tài 2 1 trên 4 được giới chuyên môn điều chỉnh theo hướng tăng. Niềm tin của những nhà đầu tư chốt kèo sớm và kịch bản khô hạn bàn thắng ở 90 phút sắp tới là rất rõ ràng. Xỉu sáng nước bởi vì trận bán kết lượt đi giữa Indo và Việt Nam ngày 6 tháng 1 vừa qua đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Kết quả hòa ở trận bán kết lượt đi buộc hai đội phải tiếp tục thi đấu thận trọng ở trận lượt về. Luật bàn thắng sân khách vẫn được áp dụng tại AFF Cup, cho nên Việt Nam càng phải chú ý hơn vào khâu phòng ngự ở trận lượt về sắp tới. Bởi vì nếu chỉ cần để hòa một đều trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 9 tháng 1, Indonesia sẽ lao đội vào chung kết. Sau trận lượt đi, huấn luyện viên Shin Tae-yong tuyên bố Indonesia sẽ chơi phòng ngự chắc chắn ở trận lượt về tại sân khách. Đội bóng xứ vạn đảo chơi phòng ngự khó chịu thế nào chúng ta đều đã thấy. AFF Cup 2020, Việt Nam cho dù chơi pressing toàn diện vẫn bị Indonesia cầm hòa không bàn thắng sau 90 phút tranh tài.